chào buổi sáng cả nhà nha cả nhà đừng quên đánh răng với tinh dầu cần thảo liên nhá lấy một giọt tinh dầu nhỏ cái đánh răng và đánh răng sáng và tối nhá à, nếu như mà ai bị các vấn đề về răng miệng như là à, viêm họng này viêm amidan này à, nấm tai nấm lưỡi nhiệt miệng này viêm lợi trùng này sâu răng súng răng này viêm tai giữa này thì à, sẽ dùng cái tinh dầu này nhá mọi người nhá sẽ dùng cái tinh dầu răng miệng này nhá dùng cái tinh dầu răng miệng này mới đầu cụ cũng không tin đâu nhưng mà đúng là từ khi cụ hay bị viêm họng lắm cho nên là cụ dùng cái tinh dầu này từ khi đó thì cụ mới uh, uh, tin về sản phẩm cho nên là những ai chưa tin nhá thì cứ tìm hiểu thêm về sản phẩm còn khi nào mà tin rồi thì uh, nhắn tin cho cụ nhá và xin chào tất cả mọi người nha